Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Lần này thì à, vừa rồi ban áo Như Khải có cho anh em được biết thì vừa rồi ban áo thủ thành công Lâm An Và anh lại Dương Châu và là bị mất Tương Dương Và thủ anh à, thêm cái đại lý nha em Bên băng L thì à, Biển Kinh, Phương Tương và Thành Đô Đó thì ban áo vừa rồi thì được à, Lâm An thủ bắt tử Lâm An nè. Bây giờ Khải sẽ đấu giá tiếp tục nha em ơi Những vật phẩm à, trong à, ngày hôm nay nha em Hôm nay thì được à, ba à, con bông tiêu này Ban tiêu tôi phiến 7 ngày này Ban phi dân tôi phiến 7 ngày này rồi ờ, số bảo rương trong bảo rồi lỡ bao ờ, tinh hồng là năm bộ một bộ bạc khai bóng rương là năm bộ rồi ờ, hai vũ khí này bốn vũ khí này và sáu cây vũ khí nè em sáu rương bảo rương trang bị vũ khí đó rồi này là gì lỡ bao thị tinh thị tinh thì có năm bao thị tinh cũng tương đương giống như năm bộ tinh hồng đó ok chưa năm bộ tinh hồng còn mấy cái điểm này tiến nữa giao dịch cho anh em rồi à, bây giờ chúng ta cùng đấu anh em ơi nem sâu để dành cái đó đỡ cho cần gì lên đảo nè nem sâu anh em đấu anh em ơi không đấu khả đấu khả đấu đỡ dành này nem châm sâu nem bộ tinh không ờ, em tưởng anh có cái mũ ami mà anh nem châm sâu ami à, thằng bảo cầm rồi bảo mượn khánh rau này lại bỏ qua bỏ Ủa khánh rau khánh rau quanh lờ rồi mà khánh không rõ em ơi mặc mặc mặc này châu ờ, này thằng lôi bảy năm tư Boss xong ạ. Đồ boss xong nhanh đi em đấu nhanh, đấu nhanh mà, đấu nhanh cùng boss anh em. Anh em tập trung đánh nhanh cùng boss anh em bây giờ Rương Khải chặt hết chỗ luôn Khải ở nhà luôn á, không đánh được luôn á. Giờ 10 phút nữa mà anh em bảo chờ boss nữa. Chờ xíu nữa. Hai cái năm cho Đông Phương tiếp tục đến là năm năm bộ thủy tinh em ơi. Hai cái năm, hai cái sáu cho hai một cuốn. 15 viên nha tương đương là anh em mua ngồi là ba kim ấy anh em nào mua thì mua hai cái bảy ai cũng cần <clears throat> mua đúng giá thì càng tốt bạn có lương bạn có quỹ 2k8 <clears throat> quỹ quỹ ban âm quá 2k8 lần 1 Đâu cho nhanh đừng lên phong độ này mà Anh em nào đánh tay thì cứ lên phong độ đứng hết đi nè mời Lệnh bài này nọ anh em chuẩn bị đầy đủ cho Nam 2k8 lần 2 Tiếp tục phiên đấu giá của ngày hôm nay anh em ơi 2k9 cho GVK GVK 2k9 2k9 15 viên ba k cho hai mục hát một cuốn à, linh ơi linh linh dạ dạ à, trần văn cường à à vâng, vâng. Đâu ép bao tay này Khải ơi Hết nhỏ rồi á Bao tay chắc đỡ mua này em ơi Ép phí lắm này em ơi Mua thì khỏe hơn Hôm nay đai lưng hết nhỏ rồi này em ơi Từ khi mà đập bông tiêu này nọ Thấy cảm giác hết nhỏ rồi đấy Đai lưng đẹp chưa Dạ yeah, đai lưng đẹp rồi Cái hết nhỏ rồi à, <laughs> Bao tay chắc đỡ mua rồi mua này em ơi Chứ còn ép không ăn thua thằng à, thằng thằng thằng thằng, thằng kia đang ép giả hỏi là cái đai lưng 3 triệu để các <laughs> bạn ba lần một ấy lần ba cả một lần cái gì đai lưng hai triệu anh ba k lần một ba triệu ấy cái, cái đai lưng ờ, gì đấy ba à, à, đai lưng ba ba đó ờ. <laughs> ừ. ba à. ừ. kim lần một em ơi ừ. hồi sáng em ép hết là 90 viên thì tin anh phong má kinh hồn kinh hồn 90 viên hả ừ em xịt bốn phát xịt bốn phát phòng tám ép ép có định xịt hả xịt chứ phòng tám mà anh rớt phòng rớt phòng bảy đã xịt rồi À, à, à, nó rất tầm 4 lần là anh mất thêm 10 viên thì tinh rồi rồi ba kim lần hai anh chỉ tầm 4 lần là mất 10 viên thì tinh rồi 12 viên thì tinh rồi rồi tiếp tục này chốt lần ba này dịu dần anh ơi tiếp tục này em ơi dịu dần em giang tân thôn giang thôn là quang tiếp tục này em ơi xấu rương ít xấu này mỗi rương 150 xu bằng tiền 900 xu lên 10 xu anh em nào muốn tiếp tục trải nghiệm rương bảo rương sáu rương mỗi rương một trăm rưỡi một rương anh em ơi à, đây đây đây cái rương này mình thích rồi không có rương đâu anh rương này là rương mở đấy ăn ban hồng kim á chứ không phải rương à, à, kim á ừ, ừ. không không không không không không đừng bách vào rương kia rương kia bữa anh em trong ban có mấy cái lấy ra như tình hiệp cốt á như tình hiệp cốt ấy à, hôm trước anh em đấu ba sáu rương này anh em đấu đến một k mốt đó anh em đúng rồi 950 lần một Hôm trước qua ba này đóng một kiếm mốt đó. À, mà tao có đủ này đâu. Đóng mở vui đúng rồi. cộng đi em ơi, một cao on kim thấy chưa? Một cây mốt lần. Kim ghê đấy, Kim được kim đâu, Cây mốt. Không không đấu à? Đâu hết liên đấu rồi mà. Hết liên đấu rồi mà anh, tập trung phong độ anh ơi. Đánh được hai trận nữa. Ơi. Ờ. <laughs> Làm em cứ đứng trong này. Ờ. Hết rồi ra đi gần gì á. Một k 50 Lâm tiết nhạc. Một k 50 <laughs> rồi giám dịch nè anh em nào giám dịch gì giám dịch anh một k sáu gì một k sáu mươi hay sao em một k sáu mươi đúng không một k sáu mươi ok đừng ghi giải em ơi em ghi một k sáu mươi đi đừng ghi một k sáu <laughs> một ca sáu mươi cho <laughs> ông kim <laughs> lên thành một ca xấu luôn đấu giá thì vậy ừ. có thêm số không sao nữa hả ờ ừ, đó là đó là đó là một k không trăm năm mươi em là một k không trăm sáu mươi em hiểu không em quất ca xấu một khác gì em double rồi ấy ờ, thì ờ. tên nào quên à, cái gì quên mẹ kim đâu anh k mốt kìa kim kim đâu anh cuốn ơi tí tí tiếng đưa nó tiếng đưa tí đưa cho hả ok rồi tí nữa cho nhớ dùm đây em xíu em giật em tại vì em giao dịch em không nhớ đâu em đây em đây em nhiều thứ lắm rồi tiếp tục này em ơi một k một lần một đúng rồi một k một lần một nhanh rồi còn đi thiền nữa em ơi 5 phút nhanh lên đi trận này thì tụi nó ờ, chắc là bỏ rồi không lên nổi mình rồi anh em cộng anh em rút nhẹ ra sâu cây dạ. rút nhẹ ra ba giờ không cần đứng sát cộng anh em sát cộng lờ đánh chết anh em bây giờ đứng ngay chỗ nghe mười mười với khải nè ờ, nam nhích ra rồi lần hai rồi diều nhật nhận ơi không ai lên rồi nhật luôn ơi ở quên thiên sứ à? thiên sứ thiên diều nhật cái mốt anh ơi rồi tiếp tục này hàng hot nè nam ơi sáu cây vũ khí ít xấu mỗi cây 250 xu bằng một nền xu lên 50 xu cho anh lần vũ khí là cái gì vũ khí là 6 cây vũ khí vũ khí đập bên vũ khí làm gì <laughs> à cái vũ à, khí tím à dạ anh thôn anh ơi đúng rồi rương vũ khí tím số cây vũ khí mỗi, mỗi cây có nhiêu 250 xu thôi gì rẻ hồn vậy ừ thì... đặt bên kia hai trăm rưỡi để anh em đấu mà thằng thằng đúa nó định hỏi là ấy để nó, nó nhờ gửi bán hộ mấy chục dương của nó đấy gì <laughs> vậy dạ. một canh em anh em ơi sáu rương anh em ơi cái này anh em mở ra vũ khí kim vũ khí thủy này nọ là anh em hơi luôn anh em một cây nó bán hai ba kim lận anh em thiệt là bóng này nọ vẫn ngon mà mở ra toàn bị lùn không <laughs> bị lùn không <laughs> anh lúa đợi em quảng cáo thương hiệu một xíu không quảng cáo thì sao buôn bán được dạ, dạ. một cây năm lần một hai luật của mày mày kêu luật không mà ừ. do anh đen đó là nhân phẩm rồi anh đen quá mà một cây sáu dạ. <clears throat> nè anh em ờ, trong thời gian đấu giá này anh em nào đi thuyền cho phía một kênh ba năm ơi trương thanh phong phụ anh cái tiếng thuyền cái phụ trương thanh phong ơi anh phí một nha ừ phí một kênh ba đây rồi đang đang ẩm con đang ẩm con nomad sotama gọi đầu lưu bị lên tiếng nhạn vừa làm lúa bờ tre ok những anh em phí một chuẩn bị lên ba đây tất cả chuẩn bị lên ba đầy đủ nha cộng như cũ em ơi một k sáu lần hai giờ dạ, lúa nha lúa mở ra vũ khí toàn cho anh nhé chắc o không một cái xéo lần hai anh em ơi tối nay bay 30 số cái bốt cành bài á rồi chốt này chốt này một cái xéo lần ba giao dịch anh em ơi đừng anh nha rồi đi em bông ở nhà đi anh ra vô đội bị bay mà còn đứng, đứng giang tăng thôn giao dịch mày quá <laughs> mà em các đấy anh anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh anh chạy một vòng ờ, bến hai bến ba được cái tập trung anh ơi anh phong đâu cũng đâu có quýnh ở trên tường nữa được thôi được hợp lý dẹp dạ, dẹp dạ, em ơi sáu rừng vũ khí à anh chạy qua anh kìa anh chạy qua anh kìa anh bị lắc rồi anh anh đông phương dẹp dẹp này anh đông phương ơi dẹp dẹp này khỏi chạy luôn khỏi chạy luôn không còn chạy luôn con này không còn chạy luôn đông phương dẹp dẹp anh em ơi dẹp dẹp nhanh em anh em ơi rồi tiếp theo nè phi dân phi dân có ba con nhưng mà mua từng con nha em ơi một ngàn xu lên một trăm xu tối phiếu một trăm mua nhanh em ơi có ba con thôi nha một nghìn 100 xu Đúng rồi, lên 100 xu. Một kim lên 100 xu. Đúng rồi. giờ yeah, thằng học cưới đi cho đẹp trai kìa. Đúng rồi, cưới đi Nam. Cưới cho có tiền phát lương Nam. Ok mốt, còn kim. Năm rồi, con à? Rồi nè, rồi nè. Những anh em phía một lúc nãy, những anh em phía một lúc nãy này, Khải đọc này. Vòi làm lúa này. Nhạn này, tình anh em này Lưu Bị này vào bên một đứng đời đây, vào bên một đứng đời em Khải đây. Còn lại những anh em chưa có tên chưa có tên đọc đứng im nha, không di chuyển nha. Những anh em có tên vào bên một đứng đứng bên một dùm Khải đây, còn lại đứng trên cổng như thường anh em ơi. những anh em anh béo Trời ơi, giao dịch đi em ơi, sao chưa ai giao dịch luôn ta? Để rồi, đây rồi. Một k hai. Mai bắt khỏi đi nhỉ. Một hai ba anh ơi. Không được nhỉ. Rồi vào trong bánh một đứng giùm em đi. Anh em những người đọc tên vào trong bánh một đứng đi còn những những người chưa đọc tên đứng đứng chằng cổng với một cái nha nam em ngáo một khẩu một hai ba anh ơi rồi đứng im chưa vào nha chưa có lệnh vào nha đứng im đang định đang ngồi đây chưa lệnh vào nha một cái ba một cái ba cho nó mốt lần một một cái ba là mốt lần một một cái bốn một cái bốn lần một lần hai của anh à, đấu giá một k sáu này đúng rồi đây chốt lần tư chốt lần tư giao dịch anh em ơi anh cuốn giao dịch cuốn này là anh cuốn là bốn nghìn bốn dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ anh trả à, dạ, hả đồ bốn trăm bốn trăm trả là bốn trăm xu ok rồi giao dịch đây nói gì một trăm năm con dính nó nói gì kệ nó mẹ còn hơn nó thêm nay là đấu giá là kệ nó ờ ờ gọi nó rồi anh cún giao dịch con ngựa này một k tư này giữ lại ba kim là bốn kim bốn ờ biết biết rồi tiếng đưa kim rồi ok quân bốn kim bốn À, à, cái đai lưng đai thì khải ép rồi mà khải chưa lên video nè em ơi gì ngày mai thằng kia khải lên video nha rồi tiếp tục con ngựa tiếp theo con ngựa tiếp theo một kim lên 100 tiếp theo anh em ơi <clears throat> chứ gì một kim ba lẹ vậy một kim ba cho anh bảo tập trung cổng anh em ơi tập trung cổng anh em ơi <clears throat> nói chung là cứ tập trung cổng này lý tí nữa bên kia chặn bến một cái là xong thôi không có vấn đề hết ở bến một anh em đang ở bến một địch vào quá đông hay như thế nào thì báo em nha không cho địch vào nha ở bánh một đam đền mạnh đi bánh một đam đền mạnh vào một k ba cho anh bảo lần một một k ba cho anh bảo lần một anh em ơi con ngựa phi nhân thứ hai chúng ta sẽ còn con thứ hai và con thứ ba lần hai à, là, là 5 kim ngoài chị anh à bây giờ em đưa anh kim đi anh cho em mượn vi vân chạy tuần xong anh lấy lại em không thích em thích em muốn là của em cơ anh suy nghĩ rồi còn rồi em đăng can anh ơi em đăng can em đăng can em đăng can anh ơi rồi rồi nhường biết em cá này nhường biết em cá này nhường biết em cá nha nhường biết đi em nhường biết đi lô lô lô ơi lô ơi rồi ok ok có tín hiệu ok rồi cứ cẩn cẩn với bình thường em ơi anh em tiền đi Thái ơi từ từ anh ơi cứ chẳng cần bình thường đi rồi một cái ba giao dịch này anh em nào mai anh bảo dịch cái ba anh ơi đây đây đây trời ơi giờ lộn xạ giảm chết rồi ngựa này phi dân một ngàn tư này cần một ngàn ba này rương vũ khí xấu bằng rồi bánh mà lì lì di chuyển nó bánh một giùm em đây lì ơi lì di chuyển bánh một trước bánh một em đây rồi lì chuyển đi đi xài một cà tư kìa rộng cà tư kìa kìa trăm sâu ba bốn con cơ mà thoải mái đâu đi thoải mái thoải mái lần này là Steven con lúc đây là con một triệu một triệu tên rồi lấy lên bánh một đứng giùm em nha lấy một đứng đi rồi ngáo đứng cộng bình thường nha em ơi ngáo đứng cộng bình thường nha rồi giao dịch man bảo ơi giao dịch man bảo ơi lần ba dịch luôn ok một kiếm hai ố con uh, ờ, man một kiếm ba chứ lộn bội tinh của anh cún là ba kim này rồi đây nó hết rồi nó lộn nè Trên thuyền không ai còn một phút rời bến nhá Rồi rồi rồi ok cứ từ bình tĩnh Rồi ngáo lên thuyền đây anh em ơi ngáo lên thuyền đây Anh em ngáo lên thuyền anh em lúc nãy có phía một lên thuyền giùm em tất cả lên thuyền còn lại trên cống Tất cả anh em ngáo phía một còn lại lên thuyền đi Còn lại trên cống phụ trợ chung một Tất cả ạc lên bến một đi anh em ơi Cộng cứ như cũ nha Còn 40 à, giây cho anh em vào thuyền Khả chưa ốp đó anh em Lâu anh em nha 30 giây cộng nhân cũ nha nam ơi Trong nào 201 đây dạ dạ. À. Dạ, dạ dạ dạ Dạ thằng thô dạ thằng thô Ui Nhân thôn mà Rồi đây một k ba Rồi Rồi lên thiền đi năm ơi 10 giây nữa 10 giây nữa ngáo ơi cô lên Lì trận cộng tốt ok rồi không sao rồi k ba Ô giờ thuyền bây giờ là 11 giờ giờ 5 à mọi người. Đúng rồi anh ơi. Rồi thuyền chạy anh em ơi, anh em rút quân này, thuyền chạy nha anh em ơi. Rồi giờ làm việc này. Ok anh em nha. Rồi. À, anh em đánh phong độ nhảy giùm em phòng phong độ anh em ơi. Anh em góc đồng phong độ nhảy phòng chấm gió chấm gió chấm gió chấm gió. Anh em có đánh phong độ nhảy phòng chấm gió anh em ơi. Anh em có đánh phong độ nhảy phòng chấm gió này cùng người tiếp theo anh em ơi. Hát này cuốn cũng linh thì cái bà. Lên truyền thì gió biết sao chết hết hai áp này anh em nhìn phòng chống gió này anh em nhìn phòng chống gió này em ơi ăn đánh thứ những phòng chống gió này em đi rồi những phòng chống gió này à, cây này rồi tiếp tục người tiếp theo này em ơi một kim lên 100 xu nè em ơi người tiếp theo này em ơi con người tiếp theo này em ơi cái này anh em nào đóng một kim mốt đi lái luôn anh em ơi chắc không còn ai đóng rồi một kim cho 7 ngày em mà một kim không ai đó mà đúng rồi một kim mốt saitama saitama một kim mốt rồi saitama một kim mốt em ơi saitama một kim mốt rồi một kim mốt lần một ai ai ai ai dành của mày đâu mà phải lên một kim mốt <laughs> một kim hai đó kim hai lần một một kim hai một kim hai Cung hai lần một từ từ đi anh em từ từ đi anh em đi đi <laughs> cánh đóng mai mốt đi đi đi đây à, đi lên thì xe thôi đi cánh đóng cái từ từ thôi ai chẳng có phần <laughs> lâu dài cho anh nhé rồi tí nữa nhật à, thống cơ lệnh bài cho anh nha anh chụp hình á anh giảm cái lượng ở trên thuyền không ta giảm lượng trên thuyền không anh em sao chưa chế bạn dưới đúng không ok rồi một cái hai lần hai à, giá cái lượng trên thiền em giá cái lượng trên thiền trên thiền á ok kéo mình lên này anh chơi ạc đi cốt ok là hôm nay mình đi thuyền hết 28 mạc luôn không thiếu ai nha nam Thôi trời ơi 28 lại người là quỷ bang lại là <laughs> không sao không có cái này là top bang phát anh ơi nên là cứ có hoạt động là ok thôi không sao hết top bang chia theo công thôi cứ có hoạt động như thế này là tốt anh không sao hết càng đông càng tốt không cần vui rồi một cái hai chốt rồi anh em ơi, không ai lên gì một cái hai chốt dân thôn giao dịch anh em ơi. Rồi xong này, phong độ 23 giờ. Nói chung là xong công thành rồi đến phong độ vừa công thành vừa đấu giá các kiểu này em ơi. Bằng chủ kim các kiểu này đều luôn, không có ngại gì đó. <laughs> rồi giao dịch k hai anh em ơi. Nó mất đây. Mốt k hai này, con người tiếp theo một k hai này. Một, còn k ba. Nhật ơi lên mid đi Nhật ơi. Ừ Nhật cho đội điểm danh đi nè Nhật ơi. Rồi tiếp theo con ngựa bông tiêu hai kim lên 100 xu có ba con nha anh em ơi hai kim hai kim anh em ơi hai kim mốt hai kim năm chưa ớt đúng rồi chưa anh em ơi hai kim năm anh em ơi có ba con thôi nha hai kim sáu hai kim bảy tí tặng ra cái chưa chưa kịp quấn luôn rồi gà gì thành hai game chín hai game chín em ơi ba kim bắt đầu cho đi bình thuyền đi mãi đi mình thì ba kim thì chưa cái đéo gì Ê, bẩn vãi à nó nhìn đều à nhìn đều nhìn đều ba kim lần một em ơi đi lần biết động thế lần trước đi động thế ba kim mốt okay. không ai giành của mày mà cứ tranh làm gì à, tranh làm gì à. không ai giành ờ ba kim mốt anh em ơi à. <laughs> ba kim hai ba kim hai hiện tại có ba con thôi nha anh em anh em anh em trong ban có ai à, quảng cáo chuyển hóa hiệu hỏa của lúa chưa rồi, đéo ai giờ này người ta nhận ba kim hai năm ơi ba kim hai lần một đéo ai nhận đừng bây giờ đừng bây giờ hỏi giờ giờ này không ai nhận đâu mà bao nhiêu mất đi xung quỹ xung quỹ xung quỹ cái tội cho mượn là không nhiều ờ ba kim hai lần một anh em ơi rồi ba k hai lần hai mua bốn k bạc đủ càng em dễ tính nam giới <coughs> tính nam không nội giới tính nữ mà nó mốt đang tinh thiền chưa giao dịch tí giao dịch sâu nè rồi em ai đi chim lệnh bức đây lần ba chốt nha nam tiếp theo con thứ hai vứt làm gì rồi đến này mãi người ta nhặt được cơm vứt ra mãi khôn thế hai cái năm lên em ơi hai cái năm <laughs> hai cái năm cho đông phương bốn tiêu thứ hai hai cái năm cho đông phương ba cái hai là một con nè ai ơi cho à, hai cám chiêu lệnh tài ồ cái đó mày còn vô dành ép không cho hai cái em cho đông phương à đủ à đủ đủ mới lụm tới năm cái rồi lần một cả nhận được cái nào sao trồng sao trồng lúa đi ở nhà đi ồn ào hai cái năm lần một dạ anh lúa ơi em với em ra anh lụm đi lệnh của anh thôi Bông tiêu này anh em mua trải nghiệm anh em cũng đẹp mà hai k em lần hai Trời ơi anh em chơi con này à. Lần hai 30 giây tiếp tục chốt nha Nam Điểm sáng ông ạ, trước 5 kim sợ Đúng rồi Bây giờ em dùng lệnh lên lúa Đúng rồi Đây Em cái nè Chốt cho anh Ninh 2 kim 5 Giúp cho anh Ninh ơi Chốt Đó quá rẻ 500 em ơi tại nơi, 500 lại lấy xu anh ơi rồi tiếp tục này em đâu có đủ lương đâu ừ. em còn máu mà rồi một con bông tiêu đã sản sóng cơn rồi. ờ, em em chụp lộn bên rồi nhật ơi em chụp qua bên kia giùm anh cái lộn bên rồi em ơi để bên này anh thống cơ bên quỷ băng rồi này mà à, bên này nè ba buồn tiêu Nhật ơi chụp lại em ơi Anh score anh xó nè Con đầu tiên ba kim hai này, Con hai hai kim năm này, Rồi Rồi tiếp theo con tiếp theo anh em ơi Con cuối cùng 2 năm 5 một trăm, Khả năng là em phi cho Rồi tiếp theo anh em ơi Xin cái truy câu đoạn đi hai cái năm anh em ơi con ngựa thứ ba hai cái năm không có đọc bông tiêu khả lên thôi phiến đi à, có bên em ơi bông tiêu bữa khải đọc lên cộng 3 cho anh cuốn rồi nghe anh lỗ hai cái nam anh em ơi à, còn một con người này nữa xong rồi anh em à, xong thuyền là mọi người về xong thuyền mọi người về nhận hai túi này cho vui nha nam hai túi này cho vui nha nam hai anh em anh em ơi trời ơi hai anh không ai đấu người hai anh em luôn trời Giang tính thôn anh ơi Tại tại tại tại Đâu ta Ôi sao dính rồi Em bị dính sao rồi Ồ em không, mình muốn té thì làm cách nào không Out game Thách ra, thách ra theo game nữa Té xuống luôn Để lạnh 20 triệu rồi Thằng anh em anh em ơi Không, sao anh để mà không té đâu Làm đấy té thôi, đi về Ta đi nào Mày phải té trên thuyền đấy rồi hai kêu không ai lên này, hai giảm hai hai cái năm không ai lên hai kêu em ơi. Được. Con đầu. Con đầu tranh giành cho cố ba kêu mấy, mấy con này hai không ai đâu. <laughs> Phải thiệt. <laughs> Ớn thiệt. Quá mẹ lấy chơi à? Ừ. Kiếm mua con bệnh viện chạy rồi, đọc tới phía nhà đội tống tiền chạy thời hạn. Đúng rồi anh, nhưng mà tầm này bông tiêu bệnh viện không ai bán hiếm lắm mình ơi. Hai kim đó. Không ai lên hai kim, long môn. Mình, mình, mình đấu không biết mình cho con nào cưỡi, có bốn á. Rồi năm đầu. Năm đầu. Năm đầu game có ờ, đường môn. Đường môn thì cưỡi phi vân thắng tất cả năm rồi. rồi. Hai kim lần hai. Dùng cái đấy mà cho thuê mẹ đi. Ờ thôi sao thôi. <laughs> mẹ. Có hết Đúng rồi, mình đấu ở đây. Mình đấu ở đây cho cơ. 300 <laughs> xu ngày, ờ, có 300 xu ngày. Ừ, trung bình 300 xu ngày. Anh, anh, <laughs> anh em bảo đi liên đấu là là, là đúng rồi giờ anh cún anh cún hai kim này nữa là sáu kim tư anh cuốn ơi sáu kim tư là sao okay. như tay đúng không cứ đừng tự ý chí có kim rồi xong tất cả xong một hai ba bốn cái này này anh béo này không đấu hai kim chạy anh cho đẹp anh để ôm con ngựa bông tiêu này cốc bảy này có kim không lấy cho tao mười hai kim à đây à, dạ, dạ. giờ em đang trả nhiệm vụ à rồi hiện tại nó mốt 1 kim 2 Anh cuốn 2 kim Rồi quá rẻ Hello Dương Minh, hello này mới vô nha à, Anh cuốn đang gom phẩm ờ, cái soi tối phiên 4 nữa Tiếp tục lên con khán cả cấp lên, lên cấp 4 này mà Đêm qua đập hết rồi Đêm qua đập hết rồi Máy phát, máy phát Vẫn xịt à Quá nhỏ, cuốn nhỏ rồi nè mà Cuốn lấy cái nhỏ không khải ra không hơn <laughs> quá có người chuyện nói ngồi nhưng thôi là mình chết <laughs> bố mẹ nó nhọ mày lâu rồi bây giờ vẫn vẫn vẫn tính lại nó nhọ từ cái cái cái, cái, cái, cái con con con ngựa cấp 1 ừ. của nó lây sang cái áo của mình live tiếp tôi là dày được môn nữa ờ <laughs> này anh em à, xong thuyền giờ mỗi người nhận hai túi này em ơi về đi nè mọi người nhận hai túi này em ơi ờ đâu đâu đâu giao dân thôn dân thôn ai ai ai online nhận trước này đây trời chín anh em sáu chục triệu đó ít rồi cái gì trời làm bài đánh cho mười trái nha cho mười trái giao dịch em anh em ơi giao dịch kênh ba giao dịch trên ờ, đánh giá giao dịch kênh ba làm bài đánh bất đại tất cả ở đâu đi đem ra mua giao dịch cân ba sáu cái mà núa sáu cái nên vừa phải phải vay thằng ta phải mượn kia mười này tiếp tục này vòng sáng tới dòng vòng vòng sáng ngựa không của đại ca AK Nam Kim sáng ngựa không phòng thủ Đấy. cộng một kỹ năng Nam Kim lên 100 sâu ờ thế thôi đưa đưa đưa để để anh giảm phải ba kim có thấp xanh có ba ba kim ba kim anh thấy vận lương cái đủ bốn kim anh tham gia gần chứ anh không còn kim cho anh tuấn mượn ờ, ít kim anh anh còn uh... bọn mình nó bốn kim bốn kim bốn kim thế là đủ rồi đó anh ơi em còn hai tám không mượn đâu vòng sáng năm kim bốn cây còn bốn kim thôi bốn này vâng vâng thế là được rồi để, để, để em giá cái tiền ngựa này. qua qua qua qua thành đô bán ngựa nhỉ okay. rồi đồng ý đây tình anh em ơi à, không... anh phong ca em kim chốt cái đó cho anh nha không cần ai đón nha chốt nem kim cây okay. okay. rồi. tiếp tục nè dòng sáng tiên phong ba kim lên 100 xu em ơi cái này tiên phong chỉ kỹ năng không có phòng thủ nha cái đó là của anh ba anh em cứ đấu cứ đấu bình nha tiên phong má cho cái của ta không đấu bình thường đi tiên phong anh là mặc định nè đây đây đây đây cún đây, đây. ba kim anh em nào lên thì lên còn còn không lên cái này là là chốt cho anh anh ba anh anh anh tâm tâm thánh luôn hay sao anh em của anh tâm thánh luôn à đúng rồi tại vì anh đang anh đang sở hữu mà <laughs> Ba một à. Rồi ai ai đấu dùng tam thánh thì đấu nha anh em Ai đấu dùng tam thánh thì cứ đấu nha Mùa này vô vô liên đấu nha anh em ơi 20 áo này hoặc của tôi kết kết kết bóng trong cá nhân em ngồi bán đó Đâu đâu chung boss giao dịch cho tương phong hết cho bạn gái anh em ơi Chương phong vô được boss bạn gái Tổng của anh là bao nhiêu anh? À, của anh là 6 ờ, kim tư anh ở đây Bot giùm anh với. 2 4 6 7. Anh đưa 7 kim. 7 kim thôi anh 600 xu. Anh cộng lại đúng nè? Anh một k tư đúng ừ. rồi, một k tư 2k với lại 3k là 6k tư chuẩn anh ơi. À, quên còn mẹ mất vừa mua cái áo chẳng làm gì đấy là kim đâu. 3k mốt lần 2 lần 1. Đúng rồi vừa mua cái áo năm đồng. 31 lần 1. anh cuốn đi rồi số nhà em ờ, anh cuốn này, anh cuốn đi rồi số nhà em anh cuốn này. Ờ Để tôi xem em đây 31 là 1 em ơi 31 lần 2 Chết 4 đang phải nhân 2 con bot nãy nhờ 64 thôi 64 anh ơi Rồi no mod đâu, no mod gì nhận ngựa một cái hai em ơi nó mất em ơi Giao dịch ngựa một cái hai em ơi Rồi ba cả ba cả mốt lần lần ba cho anh phan anh ninh Ninh Chống anh ơi, lên 31, xong giật anh ơi Giao dịch Rồi, chốt vô lên 31 dòng sáng một tuần anh Trung bình là một ngày khoảng 500 ờ, xu Một kỹ năng cũng có Mình lại cho con uh, đường môn này vô Buôn tiêu Rồi, no mod này một kim hai anh cuốn nữa xong xong phiên đấu giá nha năm đây đây đây đây này anh đứng phải hết rồi đây lấy à, hai túi cánh luôn này anh đông phương này lấy hai túi cho ta chưa chưa em ơi ok để em giao dịch lại nó mất uh, à, ấy, em lòng người anh cứu này lại lại em sao rồi lại lại anh cứu này em sao rồi lúa rồi đúng từ lúa anh phong gọi kìa lúa anh phong gọi ai yêu ấy nhỉ đây giờ à nó bao giờ đánh boss này hú anh cả nhá Uống rồi Vâng vâng vâng vâng Rồi nó mất nhận em ơi, anh Đông Phương giao dịch này Được, gửi con ngựa Buồn chiều chậm đẹp hơn Rồi, nó mất em ơi Xong phiên đấu giá nè Em chốt lương công chiến hôm nay ngay Chủ nhật phát lương nha anh em Không, không, có anh cái vòng nha Ok này, em xong không Rồi rồi em cấp lại vòng nè, cây này, ngựa không nè nghiêng sói nè ngược không là nghiêng sói nè rồi tiên phong nè rồi xong xong tất cả phiên đấu giá ngày hôm nay chốt sẽ được nhiêu nè tổng đấu giá của cái trận à, tống cái trọng uh, cầm chiến hôm nay mở khang lên thu nè thu mở không thấy sáng lên sáng trong nãy năm kia anh phong này chưa dừng này tiếp tục này 3 k 1 của anh uh, linh Chơi. này ngựa này 1 k 4 cộng một k 3 nãy giờ sáng giờ cộng một k 2 cộng cho rương một khí số dòng số rương này số rương là một k một k năm đúng không anh em đúng rồi một k năm một k sáu k sáu cái năm sáu rương đúng rồi anh đấu anh đấu đúng không k sáu cộng một cả số cộng cho năm bộ tinh hồng 500 xu cộng cho năm bộ thiên tinh ba kim tắt luôn cũng được ổ điện luôn cũng được rồi cộng cho bôn tiêu nè ba nghìn hai đầu tiên khởi nè con thứ hai hai k năm nè con cuối cùng 2 k nè rồi tổng thu đấu giá hết 24.800 xu rồi chờ đợi phát lương nha anh em thứ 4 8 8 rồi <coughs> quá viết mà lên đầu thôi em xem thông báo nha em ơi em xem thông báo nha ừ, ừ, ừ. em sửa lên này rồi xem thông báo Ủa tháng 8 bị lộn chứ Ra phước lương Trước sơ tờ sơ 12 tháng 8 Có ai chưa nhận lương trước sơ tờ sơ 500 vạn không? Inbox nhận luôn em ơi Để cho xong cái chính lương này Rồi dân thôn luôn, dân thôn luôn, dân thôn dùm em luôn Tất cả dân thôn luôn à, ai lương nào báo lên nè lương làm thiên nhạn lương mấy ngày kiểm tra làm tiếng nhạn nhận luôn anh ơi 500 xu anh làm tiếng nhạn ơi gì giùm em cái okay. anh em lương nào cứ báo luôn em ơi rồi mai siêu phong rồi ok chúng ta dùng chuyển qua bên này tiếp tục phát lương cho nó xong bên này là xong video này tạm chút rồi mai siêu phong này man Bảo này Kiểm tra coi man Bảo chưa nhận này chính xác mời anh bảo anh em có xem thông báo nè ai nhận rồi là có hết nha nè không lộn vào đâu được nha anh bảo nó chung vạn này mà anh bảo này nhận hai túi kia chưa ok nhận rồi thì đỡ anh em khác nhận này nhận hai túi kia chưa chưa ra đây là đây là, là khai phước này lên đây rồi lá đây rồi tiếp tục này ra đây giang thôn anh đây tại vì cái này nó hết ạ à. anh làm tiếng nhận thôi là em 500 xu nhưng mà em làm tiếng nhận ơi có xu không À, đợi, đợi, đợi. Lên lú rồi. Rồi. Béo ca này, béo ca, béo ca. Béo ca này nhận tiền vạn cho nên mình kiểm tra cả nhà đợi một chút anh ơi. Nói chung là anh em đi công thành là đều được hỗ trợ 500 vạn từ ban ban chủ cũng như là ban hội hỗ trợ cho anh em. Rồi anh béo này, anh béo nhận anh béo ơi. Béo ca ca 500 vạn này. Đợi một chút này. Nói chung là cái này coi như là tiền phụ trợ để anh em mua máu đánh nhiệt tình Nói chung là ra trận làm gì làm đánh trận mà anh em Phải anh uống mập mạp mới đánh chứ yếu sức sao đánh nổi rồi coi như đó tinh thần cho anh em ra trận rồi anh, anh em nào lấy hai túi lên bên chơi một chút ngay chỗ cái giếng này em quay lên chỗ cái giếng này em em vứt cho này em ơi ồ chỗ giếng đồng quá từ từ từ từ qua bên tay phải là quang trở thành thiên vương tống lĩnh em ơi bên phải là là quang trời ơi chạy lung, lung tung rồi một ạc thằng người thôi em đứng im đây đứng im đây nè tại giỏ là lấy này rồi tại giỏ này đứng im tại giỏ nó đi rồi bác kiều phong này đọc tên người nào đó lấy nè rồi xong tiếp tục này Satama này Đừng lung tung anh em xong chưa rồi Nhặt chưa Ai chạy là nhặt mất tiêu rồi <laughs> Anh em từ từ em đọc tên cho Satama ở đây anh ơi Ở đây Rồi Rồi anh béo xuống đây Jibuka xuống đây Rồi ờ, Anh cứ để hai cái từng người tới cách thôi Đúng rồi Rồi Rồi xong rồi đấy còn à, ai chưa nhận nữa không bồ che này bồ che cho hai cái này bồ che ơi đó rồi còn làm cái nhận giao dịch này lương năm à, lương 6 ngày này nhận ơi còn anh em lương nào nữa báo là luôn nhận luôn chốt luôn em ơi lương công thành chiến này chủ nhật sẽ bắt đầu nhận nha nam ngày mai khai không ở nhà anh em cứ hoạt động bình thường nha khải cố gắng lên laptop hoạt động anh em xong nhận này còn ai làm túi nữa lên à, bên tay phải là quang nhận túi hai túi 60 triệu rồi em ơi rồi tiếp theo còn ai nữa không à, tiền giả hai anh kiểm tra trong người anh thử em giao dịch anh rồi anh cút ờ, ờ, ờ, ở đây rồi. Ờ, hai túi đỏ đỏ rồi Hồng Dung chưa nhận tiền vạn nè anh ơi Hồng Dung có nhận không anh ơi À anh cũng chưa nhận anh cũng chưa nhận Ừ ai chưa nhận thì nhận tiền vạn em cái này Anh Cuốn Binh này 500 vạn thì nhận em này Cuốn Binh 500 vạn này Đây anh ơi Đây giao dịch đi Bất kỳ phong giao dịch gì vậy? Đây em ơi Anh Cuốn giao dịch em này Rồi Ờ giao dịch đây Này là lương trước ông Thành 500 vạn nha anh em anh em mua máu đánh thêm nữa mình là lúa đâu lòi kìa đây tâm phong hỏi rồi còn lương gì nữa gì nhận luôn em ơi đọc tên những người chưa nhận nè những người chưa nhận nè béo ca nhận rồi uhm, cung binh nhận rồi Hoàng dung chưa nhận nè ôi lâm tiếng nhạn ơi lâm tiếng nhạn ơi ơi làm tiếng nhạc này chưa nhận 500 vạn đúng không à, à. quay lại nhận anh ơi đúng không đúng không rồi quay lại nhận 500 vạn anh ơi em phát nhiều lượng này lượng, lượng kia nó hơi bị rối vì nhìn trong này chưa đánh dấu rồi giờ anh ơi cứ như là anh em uh, dạng như là không được ý anh em thì mình báo thôi mình báo anh em ừ mình báo anh em nhận thôi anh em hững hờ hững hờ quá ừ. dương ơi dương ơi đâu dương công thành xong dương đi đâu rồi anh em à dương đi nhậu rồi đi ngủ à rồi ok chỉ còn uh, tương đối thôi anh hồng dung với lại dương nữa là xong lương 500 vạn rồi còn lương gì nữa không rồi ok còn túi nữa không ta ai lấy túi nữa không còn nhật em ơi giao dịch đồ bot anh em nhật ơi anh chốt đồ bot uh, ờ, hôm nay facebook đấy phải ok anh ơi Đấy, ừ. tin nhắn Facebook hả? Ok ok ok. Rồi, giao dịch robot hôm nay là tuần 22 giờ với lại tiếng thuyền. Hôm nay là không có quả, nên là hôm nay thu nhập ờ, từ cái cá nhân khá là ít. Được mấy viên thị tinh đây. Hồi nãy bắn nóng được hai viên thị tinh 400 xôn nha Nam. Anh em nào có bắn nóng cứ hú nha Nam. <laughs> Rồi, nhật giao dịch. Ok. Rồi, thông công bố cái này ngay Ờ, bot 22 giờ với phòng lăn độ 23 giờ rồi nó cứ chốt này vậy thôi rồi, ok ok anh em ơi hiện tại bây giờ thì khải cũng đã đấu giá xong cái uh, lần liên đó uh, ờ, một lần uh, cầm chiếu người rồi đó là bản ngáo thủ thành công Lâm An và anh uh, được Dương Châu vào lại mất Thương Dương và thủ, thủ được đại lý đó hôm nay thì nói chung là một một trận đấu khá là ok anh em ơi mà anh em đang xem đừng quên cho Khảo like chia sẻ chơi nha chúc anh em một uh, buổi à, xem video vui vẻ anh em ơi bây giờ Khả sẽ tiếp tục hoạt động với ba anh em